Chào mừng bạn đến với Phùng Duy Hoan Official. Ở trong video này, Hoan sẽ chia sẻ với bạn tuyệt chiêu giúp bạn được ăn đề xuất trên chính video của các bạn, trên chính kênh của các bạn, giúp cho bạn gia tăng cái lượt view một cách an toàn, hiệu quả, nhanh chóng và dễ dàng. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu vào thao tác nhé. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để được học miễn phí nhiều hơn và đặc biệt là những chương trình mà Hoan tổ chức miễn phí hoàn toàn trong 5 ngày. Đồng thời like, share và comment dưới video này những cái chủ đề, những cái câu hỏi mà các bạn muốn Hoan giải đáp. Hoan sẽ làm video, Hoan sẽ trả lời các bạn. Đầu tiên các bạn vào youtube.com trên trang chủ và ở ờ, trên trình duyệt Chrome. Sau đó các bạn lại vào cái biểu tượng logo kênh ở đây và mình chọn đến YouTube Studio. Sau đó bạn chọn vào phần nội dung video ở đây. Rồi ở trong mục này trên cửa sổ này nó sẽ hiện ra cho chúng ta tất cả những video ở trên kênh của bạn. Và nếu như bạn muốn đề xuất ở trên một cái video nào đó thì bạn chỉ việc chọn vào cái video đó, mình kích chọn vào đây. Rồi sau đó bạn hãy để ý đến phần ở bên này, ở bên cột phải này này. Đây, chúng ta kéo xuống và chọn đến cái mục là thẻ và tiếng Anh nó là cạc ấy. Còn nếu như các bạn muốn chuyển sang tiếng Việt thì có thể chuột phải vào màn hình và nó sẽ có chữ là dịch sang tiếng Việt ở đây, translate to Vietnamese. Sau đó bạn bấm vào cái cây bút này đây là cái phần mà chúng ta sẽ tự tạo đề xuất ở trên chính video của mình. Tức là ví dụ Hoan để ở phút thứ 1.30, 1 phút 30 và Hoan muốn đề xuất một cái video trên chính cái video này thì mình sẽ di cái con chuột này này, di cái thanh này đến đúng 1 phút 30. Đây, 29.30. Rồi mình bấm vào dấu cộng thêm thẻ ở đây. Rồi mình có thể thêm ở đây là video này, cũng có thể thêm danh sách phát hoặc là thêm phần đề xuất kênh. Ví dụ như Hoan để thêm video nhá. Và trên video này Hoan sẽ chọn là cách tạo landing page, lưu landing page về Google sheet Thì đến khi khán giả mình đang xem, đây, ví dụ đang xem, đến cái phút thứ 130 này, nó sẽ hiện lên một cái đề xuất ở đây là lưu data về Google sheet Và bạn có thể điền cái thông điệp ở đây để gửi đến khán giả của bạn hoặc là không, cái này là không bắt buộc nhé. Cứ tiếp tục như vậy, bạn lại dê cái con trỏ chuột này, dê cái đường thanh timeline này đến một cái thời gian bất kỳ, ví dụ đến phút thứ tư và Hoan muốn giới thiệu cho khán giả của mình một cái danh sách phát đó là học viện YouTube thì mình chọn vào đây và mình thêm cái danh sách phát vào và sau khi làm xong rồi bạn vẫn có thể dây đi dây lại nhé đấy bạn có thể dây đi dây lại bất cứ đâu và tiếp tục Hoan làm ờ, thêm một cái nữa Hoan thêm ờ, một cái kênh nếu như bạn có nhiều kênh và bạn muốn khán giả ở trên chính cái kênh này đăng ký cái kênh mới của bạn thì bạn sẽ vào thêm kênh và sau đó bạn gõ tên kênh của bạn vào đây và mình bấm thêm Bây giờ Hoan sẽ demo là thêm một cái ờ, danh sách phát nữa, đó là kiến thức về học kinh doanh online và kiếm tiền online nhá. Ờ, các bạn có thể học thêm những cái kiến thức về kinh doanh online, kiếm tiền online, xây dựng sự nghiệp ở trên internet mà không cần một đồng vốn nào, hoặc là bạn muốn học một cái quy trình hoàn chỉnh để mà tạo lập ra một cái kênh YouTube thành công và thiết lập nên những cái nguồn thu nhập thụ động lớn ở trên internet thì hãy kéo xuống phần mô tả video và các bạn tìm đến cái phần đăng ký nhé. Và sau khi các bạn thêm xong rồi thì các bạn chỉ cần việc là bấm lưu. Bấm lưu. Ok, và bây giờ các bạn hãy theo dõi những điều kỳ diệu sẽ xảy ra sau khi bạn thao tác như thế này. Đây là một cái điều mà rất ít người biết bởi vì họ không thực sự biết, không thực sự hiểu tác dụng của cái việc thêm thẻ này. Hoàn chúc các bạn sẽ thao tác thành công và tạo ra được nhiều lượt xem, đột phá lượt view ở trên kênh youtube của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.